Xin chào, tôi là Đại Dương, người đánh giá dự án đến từ bất động sản.com.vn Xin chào mọi người, xin chào Dương Hello Vi Lại là Hạ Vi đây à, ừ. Sau khi mà mình đi tham quan một vài dự án của bất động sản.com.vn thì Vi đã có trong tay một vài cái tên nằm trong hàng chờ rồi Tuy nhiên thì trước giờ Vi chỉ toàn là mua nhà cho ba mẹ thôi ừ. Đây là lần đầu tiên mà Vi ờ, sẽ mua một căn nhà cho riêng mình à. Tài chính thì hạn hẹp, đâu đấy chỉ khoảng tầm 2 ờ, tỷ ừ. Cho nên là Vi quyết định là ở xa trung tâm ờ, một tí cũng được nhưng mà phù hợp với lại cái tài chính của mình ừ à, cho nên ngày hôm nay thì vi rất mong là dương có thể giúp vi à, gợi ý một cái căn nào đấy mà nó phù hợp với cái mong muốn của vi ừ, ok vi vậy thì ngày hôm nay á dương sẽ dắt vi về cửa ngõ phía tây của thành phố để chúng ta đến với một đại lộ siêu rộng và đẹp luôn và đây cũng trùng hợp là một đại lộ mà dương cực kỳ yêu thích đó là đại lộ võ văn kiệt của quận bình tân và trước mặt vi ngay bây giờ đó chính là dự án akari city của chủ đầu tư nam long Dương thì thấy là dự án này khá là phù hợp với lại nhu cầu của Vi luôn nha bởi vì giai đoạn 1 của nó đã à, được bàn giao rồi nè nên là chúng ta sẽ có nhà thật và các khu tiện ích để mà Vi có thể vào tham quan xem xét xem là khu nhà ở của mình sẽ như thế nào đó rồi ha một cái nữa là đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên mà Vi mua nhà nữa đúng không nên là chắc chắn là Vi sẽ rất là cân nhắc về cái khoản đầu tư chi phí cũng như là lựa chọn sao cho kỹ lưỡng nhất bây giờ thì Vi rất là nôn nóng để mà đi xem dự án đấy ok vậy bây giờ mình đi nha là Dương hạng Vi ngay trên đại lộ Võ Văn Kiệt Tuy nhiên là Vi phải đi thêm một đoạn nữa mới đến dự án à, Acari City của mình ừ. À, đây là đường nội bộ để mà dẫn vào khu biệt lập của Acari City tại vì vi vì biết sao không thường là bây giờ những dự án mới họ sẽ không có xây ở trên mặt tiền đường nữa để tránh khói bụi về tiếng ồn mà thay vào đó họ sẽ à, xây một cái đường nội bộ như vậy nè rồi di dời những cái tòa nhà vào phía trong để cho khu mình ở có thể yên tĩnh hơn nè rồi mình cũng có đất để mà trồng à, cây rồi có bãi cỏ công viên nữa mà vi nói là hồi sáng vi đi à, đường võ văn kiệt hả vi thấy sao ờ, hồi sáng ấy thì vi đi từ quận 1 cho nên là vi chỉ cần đi thẳng một đường là đến ừ um, lúc đấy thì cũng khá là thông thoáng không có kẹt xe rộng rãi ừ. nói chung thì vi cảm thấy cũng khá là tiện lợi để di chuyển đó thì đó bởi vậy nên đó mới là con đường mà dương yêu thích nhất ở sài gòn mà đúng không tại vì nó đi xuyên qua được rất là nhiều quận luôn và đường thì cũng ờ, có nhiều làn xe nên là mình không có sợ kẹt nha mà dương nghĩ là nếu như mà ờ, vi sống ở cái trục đường này á thì cũng rất là tiện lợi cho mình trong cái khâu di chuyển bởi vì chỉ cần đi đúng một đường thẳng là tới nơi mình muốn rồi ờ. ừ. À Dương, khi nãy á, thì Vi có nghe Dương nói là dự án Akari City đã bàn giao được một rồi ừ. Đúng không? Ờ, thì không biết là bao lâu rồi Dương nhỉ? À, giai đoạn 1 thì đã hoàn thành và bàn giao từ cuối năm 2021 rồi Còn giai đoạn 2 thì như Vi có thể thấy ở phía bên kia là công trường đang thi công Bản thân Dương thì đánh giá Akari City là một dự án mà kiểu à, căn hộ bán biệt lập đó mà bây giờ đối với bán biệt lập nghĩa là bán sao? bán biệt lập á Bán biệt lập nghĩa là trong nội khu của cư dân á, sẽ có đầy đủ các tiện ích luôn Nên là chúng ta sẽ không cần phải đi ra ngoài để đi trung tâm thương mại nè, tòa nhà văn phòng Nhưng mà mình vẫn có một cái sự thông thoáng và mở đối với uh, trục đường chính nha Nên là nếu như mà Vi muốn thì có thể đi ra ngoài chơi còn những ngày nào mà mình bận quá, mình mệt quá thì mình đi shopping nhỏ nhỏ ở trong nội khu cũng được Ừ, nghe cũng khá là thích đấy nhưng ừ. mà dương biết sao không ở đây còn gần với uh, ờ, Ironman ờ, Bình Tân Đúng Đây rồi. là một cái trung tâm mà Vi cực kỳ thích luôn ấy Dương Chính xác, chính xác Dương cũng hay đi Ironman Bình Tân Vậy á <laughs> Thì đó, mà um, đây là trung tâm của quận Bình Tân mà Mà bây giờ nghe chữ Bình Tân thì Vi thấy hơi xa xôi đúng không? Ờ, nhưng mà bây giờ mình thực tế đang đứng tại đây Vi nhìn xung quanh đi Nó đâu có xa xôi như mình tưởng đâu mà trái lại mọi thứ nó cũng rất là đông vui nhộn nhịp nữa ờ, nghe thì cũng ờ, khá là thích đấy ừ. nhưng mà điều mà vi quan tâm nhất chính là tiện ích của cái nội khu thực tế này nội như thế nào ừ. đúng rồi và bây giờ thì dương dẫn vi đi tham quan nội khu nhé ok bây giờ mình đi nội khu nha rồi sao rồi nãy giờ đi thấy mỏi chân chưa rất mỏi nha <laughs> mỏi còn thở không nổi nữa nhìn vậy chứ cái khu này nó rộng cực kỳ luôn á dương nhỏ. ừ, chính xác mà vi thấy ở đây cũng có nhiều quán xá hình như là chưa có mở cửa hết ừ đúng rồi tại vì người ta mới bàn giao á vi nên là độ tầm 1-2 tháng nữa thì vi sẽ thấy là tất cả quán xá sẽ được khai trương luôn à thôi bây giờ á dương với vi à, đi tới một à, nơi mà dương nghĩ là nó rất là thú vị bây giờ ở trên kia kìa đó đó là một cái khu vườn nhật À, mà nhắc đến Nhật Bản á, là mình có chữ Akari à, Akari City mà đúng không? Đúng Bây giờ đố Vi á, là Akari có nghĩa là gì? Ôi, trong tiếng Nhật thì Vi nhớ đâu đấy là hình như nó mang cái nghĩa là liên quan đến ánh sáng, nguồn sáng Đúng rồi, chính xác Akari có nghĩa là ánh sáng trong tiếng Nhật đó nên là chủ đầu tư mới thiết kế nguyên một cái khu này là theo phong cách nhật bản luôn ừ. à nhưng mà dương ơi ở ừ. đây ờ, còn những cái tiện ích gì nữa không à có chứ mình có hồ bơi tràn bờ vì à, hay thấy trong à, khách sạn hoặc là resort mà sang chảnh đó ờ rồi ngoài ra mình cũng có khu à, clubhouse nè rồi à, khu vực bbq rồi phòng gym mình cũng có khu vực cho trẻ em chơi nữa tất cả mọi thứ vì muốn giải trí cũng có mà vì muốn tập thể dục cũng có luôn nha Dương ơi, ừ. khu này là gì Dương? À đây là sảnh tiếp khách đó Vi Thường thì các cha mẹ mà đang trông con nhưng mà muốn tiếp khách á Thì cũng có thể để tụi nhỏ ở đây chơi Vừa có thể tiếp khách nè Mà mình cũng có thể yên tâm để mà quan sát tụi nhỏ luôn ừ, cũng đúng ha Vậy thì ờ, những ai mà có con ở trong khu này thì khá là tiện hả Dương? <laughs> ừ, thì mai mốt mà Vi uh, sinh con rồi có gia đình á Thì ở đây là quá là hợp lý rồi đúng không? Ừ, nghe cũng hợp lý thật <laughs> Rồi bây giờ chúng ta đã đến với khu vườn Nhật mà Dương nói Vi rồi nè Ngoài block thứ tư ra thì như Vi có thể thấy á, tất cả các block của Akari City đều được nối với nhau bằng một khoảng sân tầng 3 như thế này. Đó, thì ăn gian sẵn á, mình cũng làm thành một cái công viên trên cao luôn. Nhưng mà Dương ơi, vì đang thắc mắc là tại vì sao công viên lại để lên tầng 3 nhỉ? Ừ, câu hỏi hay nha Là tại vì để à, an toàn và cũng muốn tạo một cái sự riêng tư cho mọi người nữa Hoặc là đơn giản mình cũng có thể đi dạo thoải mái với nhau thôi Mà không cần phải quan tâm là có ai đang nhìn mình nữa rồi bây giờ bản thân Vi thì Dương đoán nha Chắc là Vi cũng không có thích cái cảm giác mà mình đang ngồi ăn nhưng mà có ai đó đi ngang, đi qua đi lại xong rồi nhìn mình đúng không? Chuẩn ừ. Rồi chưa hết đâu nha Vi, bây giờ á Dương sẽ dắt Vi đi thăm nhà một người bạn À, để xem là mình sẽ đánh giá chất lượng bàn giao căn hộ ở giai đoạn 1 như thế nào Từ đó thì mình cũng có thể dự đoán được là chất lượng bàn giao căn hộ ở giai đoạn 2 Ồ, vậy thì tốt quá à, ừ. Nhưng mà Dương ơi cho Vi hỏi là cái căn mà mình sắp đi coi là bao nhiêu phòng ngủ nhỉ? Ừ. Căn mà Dương sắp dẫn Vi đi là một kiểu đặc biệt nữa, cũng ngay trên tầng 3 này luôn Thôi bây giờ thấy thắc mắc quá rồi, tò mò quá rồi, bây giờ mình đi nha Đúng rồi, đi thôi okay, đi Dạ, anh chào chị Sương, đây là Hạ Vi bạn của em Vi ơi, đây là căn hộ hai phòng ngủ mà đã được bàn giao cho cư dân trong giai đoạn 1 á ừ. Còn đây là chị Sương, chủ căn hộ đây Dạ, em ờ, chào chị Sương. Ngày hôm nay thì em rất là vui và cảm ơn chị vì đã cho phép em tham quan ngôi nhà của mình. Ừ, à, chị cũng rất là vui khi mà hai em tới à, tham quan nhà của chị. Thì à, thôi ha là mình đi dạo qua một vòng sơ qua nhà của chị ha. vài câu ấy là em không biết là ừ, với cái căn hộ của mình ngôi nhà của mình thì uh, chủ đầu tư bàn giao những gì thì à, thường chủ đầu tư sẽ giao nhà hoàn thiện là có tủ bếp trên tủ bếp dưới và cả bếp điện từ và sau đó là cái sàn gỗ là full hết sàn gỗ thì ờ, sau khi bàn giao những cái nội thất cơ bản như vậy á thì mình về mình chỉ cần làm những cái nội thất theo cái sở thích của mình ví dụ giường tủ sofa hoặc trang trí trong nhà thì em có thể ở được rồi vậy là không có giường tủ đồ đúng không chị đúng rồi giường tủ là không có là ừ. theo cái gu của mỗi người tự thiết kế à, không biết là chị về đây bao lâu rồi chị về là hồi tháng uh, cuối tháng 11 nhận nhà là chị về về đây là về luôn ờ à, à, đúng rồi cuối tháng 11 ôi vậy là cũng mới đúng rồi cũng ừ. mới vậy thì cái cảm cái cảm nhận của chị khi mà sống ở đây một ờ, khoảng thời gian như vậy thì như thế nào chị em rất là tò mò ấy. thật sự thì Nam Long được một cái là tạo môi trường sống rất là tốt có nghĩa là mình chú trọng bãi xanh rất là nhiều cho nên khi mà về đây ở là chị cảm giác rất là yên bình và có không gian xanh thoáng đãng và chị rất là thích à, cái không gian xanh ở đây vậy là cái cảm nhận của chị khi sống ở đây là yên bình đúng rồi thích cảm đúng nhận là mình sống yên bình và đầy đủ tiện nghi và đi di chuyển cũng dễ dàng nữa cho nên cảm thấy rất là hài lòng dạ nhưng mà chị di chuyển đi làm có xa không không thật sự là chị di chuyển đi làm cũng rất là gần tại vì đường ờ, ưu điểm là võ văn kiệt không có bị kẹt xe đa phần là mình đi một đường là mình mình tới cái vị trí chỗ làm và chị thì chị di chuyển rất là nhiều cho nên cái ưu điểm của chị là phải là thoáng và di chuyển dễ thì chị mới chọn cái vị trí dạ đúng đó cũng là một cái, cái em nhắm đến với lại một phần nữa là em đã xác định là xa trung tâm rồi thành ra là em cũng rất là ưng căn này chị nghĩ là hả em nên làm một căn để là hàng xóm với chị ủa mà chị nhà mình á thì có hứng nắng nhiều không không nhà chị là hầu như là cản ngày không có nắng rất không là mát đúng chị rồi nó tốt cho cái việc mà mình trồng cây ở ngoài vườn chị thấy em thấy cái vườn nhà chị sao cây cối rất là xanh tốt sao hay vậy ta nói chung là thật sự là mình không có nắng nhiều nhưng mà mình vẫn có gió và vẫn có không khí cho nên cây xanh vẫn rất là mát và vẫn là đủ đủ để nở em thấy là xung quanh cây cối rất là xum xuê và em ngồi đây cảm giác rất là thư thái rất là mát yên bình ra tay người trồng nữa anh <laughs> bây giờ em phải cảm ơn ờ, chị Sương rất là nhiều luôn ý em sẽ suy nghĩ lại ờ, thông qua cái chuyến đi tham quan này rồi chị cảm ơn wow ở ngoài này còn có nguyên một khoảng sân vườn nữa nè Ooh. thích quá dương ạ à. wow. này nhá ở đây thì vi sẽ trồng ờ, hoa hồng bên này vi sẽ trồng hoa hướng dương trời ơi toàn những loại hoa vi thích thôi <laughs> thì đó đó là điểm đặc biệt của chỗ này mà lúc mà dương vào cũng siêu bất ngờ luôn bất ngờ y như vi vậy đó tại vì mình biết là không phải dự án căn hộ nào cũng có được một cái khoảng sân rộng mà thoáng như thế này nữa mà dương biết sao không giống dạ. như là vi đang ở một căn ờ, nhà phố chứ không phải là căn hộ chung cư nha Tôi biết mà, Dương cũng biết là có nhiều người á muốn có một cái khoảng sân rộng như nhà phố nhưng lại muốn sống ở chung cư hơi khó chiều <laughs> giống như Vi thế à, nhưng mà là Akari City thì chiều được hết mọi thứ nha Vi nghe rồi đó nha cái này là Vi xử <laughs> sau đấy nhưng mà thực sự mà nói thì Vi vẫn thích ở chung cư ừ. tuy nhiên là chung cư ấy phải ờ, rộng rãi thoáng mát chứ trước giờ thì Vi Vi chỉ thấy là hầu hết là những cái căn chung cư nó hơi chật rồi vậy thì bây giờ á Du sẽ dắt Vi đi qua những cái khu khác để mình tham quan nữa nha ok đi, đi, đi. đi. Dương này ừ. Vi á là Vi đã ưng nhà của giai đoạn 1 rồi thì không biết là giá tiền của nhà giai đoạn 1 bao nhiêu và ở giai đoạn 2 ấy, thì nó có khác biệt ừ, nhau nhiều hay không? Ừ. Akari City mở bán giai đoạn 1 có giá từ 35 triệu một mét vuông nhưng mà sau khi bàn giao hồi cuối năm ngoái thì giá đã tăng lên là 48 triệu một mét vuông rồi đó nhưng mà với cái kiểu nhà mà sân vườn như thế này á, thì Dương nghĩ là giá còn cao hơn một chút nữa nha ở giai đoạn 2 thì giá cũng nhỉnh hơn đó là khoảng 50 triệu một mét vuông Dương đề xuất là Vi có thể mua một căn 2 phòng ngủ 75 mét vuông với giá là khoảng 2,8 tỷ cũng khá là phù hợp với lại túi tiền mà ban đầu Vi nói đó Vi thì Vi thấy là cái mức giá nó cũng đang ở giữa giữa ừ. trung bình ừ, nhưng mà nếu như bây giờ mà Vi mua và Vi chưa có ở liền thì Vi có thể cho thuê được không Dương? À đương nhiên là được chứ à, Ngoài việc mà cho những ai có nhu cầu thuê lâu dài như là các nhân viên văn phòng đang làm việc ở quận Bình Tân hoặc là các cửa ngõ phía Tây của thành phố á thì Vi có thể thuê homestay ngắn ngày chẳng hạn dạ. Dương thì thấy là ở Akari City đang tập hợp rất là nhiều những tiện ích mà Vi có thể chill nè rồi tận hưởng nó như là hồ bơi tràn bờ, rồi khu BBQ, rồi sân chơi thể thao như này chẳng hạn. Tất cả đều rất là lý tưởng để cho Vi có thể tụ tập bạn bè cuối tuần hoặc là lâu lâu á mình đổi gió, mình đổi chỗ ngủ chút xíu cũng rất là tiện nghi luôn. Ừ, nghe cũng thích đó. Ừ. Ồ còn ừ, vậy thì giá cho thuê mới nhất là bao nhiêu Dương? À, giá cho thuê mới nhất được bất động sản.com.vn cập nhật là khoảng 7 triệu cho một căn 56 mét vuông đó Vi. Ồ, cũng ok quá ha ừ. Chà, ừ, nhưng mà Dương ơi Gì đây? Chính là bãi đậu xe À, bãi đậu xe Bãi đậu xe thì ở giai đoạn 1 á, Dương nhớ là có khoảng 900 chỗ để đậu xe hơi và để riêng tầng cho xe máy luôn có bảo vệ rồi có camera an ninh thường trực 24 trên 24 rất là đầy đủ tính ra thì khoảng là hai hộ cho một chỗ để xe hơi còn ở giai đoạn 2 thì Dương nghĩ là chủ đầu tư cũng sẽ sắp xếp giống như vậy đó rồi Vi thấy sao nè, dự án này có đáp ứng được tất cả những yêu cầu của Vi không? Um, đầu tiên thì rất cảm ơn Dương bởi vì đã dẫn Vi đi tham quan dự án này thì như khi nãy Vi có chia sẻ là Vi chỉ định là mua để sống một mình thôi ừ. um, Tuy nhiên thì cái dự án này nó lại đáp ứng vượt lên trên cả nhu cầu cơ bản của cá nhân Vi wow. Và khi mà Vi ở đây thì Vi có thể di chuyển lên quận 1 hình như là khoảng từ 14 đến 15 cây đúng không Dương? Đúng rồi, đúng rồi và các cái tiện ích ở đây cũng khá là đa dạng hợp ha. lý đa dạng đúng rồi tuy nhiên ý, thì vi còn phải ờ, cân nhắc thêm rất là nhiều yếu tố khác nữa trong đó còn có thêm một yếu tố nữa là vi phải xem thử là phong thủy có hợp để năm nay mua nhà hay không à trời rồi vậy thì vi hãy à, quyết định sớm nha bởi vì có khi mình cũng là hàng xóm với nhau nữa đó oh. <laughs> rồi vậy thì để biết thêm chi tiết thì mời vi cùng với tất cả các bạn chúng ta hãy truy cập vào website bất động sản com vn hoặc là chuyên trang dự án dự án bất động sản com vn nha và hãy cho bất động sản com vn của chúng tôi biết được cảm nhận của bạn về chương trình trình này thông qua phần bình luận ở bên dưới nha ừ, Và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các dự án bất động sản trên khắp Việt Nam Còn bây giờ, xin, xin chào và, và hẹn gặp lại, gặp lại.